hoa màu nhiều khi ngỡ như là giấc mơ đời không như trong mơ tình yêu có mấy ai đâu ngờ thả như mây lang thang nhờ cơn gió mang khi đậu nhanh u chim truyền nhành ớt nhành rau lấy chồng xa xứ biết đâu mà tìm tìm em như thế tìm chim chim bay biển bắc anh tìm biển nam chiều chiều chiều chiều ra đứng bờ sông giây phút chạnh lòng em có trách ta đa xin em đừng trách ta. chúa con là lính trận ngoài biên lạy chúa con còn lứa tuổi học sinh vì cha là lính con thiết tha em hay nghe tôi ngồi đánh đàn tiếng a có con chim đa đa hót lời nỉ non sao em nữa tôi chưa đàn ông xa cách xa tôi trở về làng quê thăm nhìn hàng cao sát giờ lá trầu khô mộ chị tôi bé sinh đứng bên cầu thương nhớ ai chị tôi chưa lấy chồng chưa lấy chồng nhiều năm xa cách xa tôi trở về làng quê thăm nhìn hàng cao xác giờ lá trầu vì tôi chưa lấy chồng chia hai đường nước chưa về Chót thương cho người lỡ câu thề Lên đường từ ly Hỏi rằng lòng lưu luyến gì Mẹ ơi chỉ con đất mẹ mà thôi trong kiếp con người phải thương nhau hoài chớ quên lời mong một ngày mai chán hoa đất mẹ niềm vui chiều chiều chiều trông về biển khu nghe đêm trường tiếng ai cười có nghe đêm trường tiếng du hời suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ chiến miên lòng lưu luyến đất mẹ niềm vui à ơi ơi à ơi mẹ thương con ra câu ai từ vợ chồng chồng lên núi vọng phu. chiều chiều chiều chiều trông về biển khu lòng căm hơn oán quân thù à ơi à ơi chiều nay lối về đất mẹ là đây đường xưa con âm u bóng trăng gầy có nghe đêm trường tiếng ai cười có nghe đêm trường tiếng du один